Chào anh em, hôm nay nhà mình xin giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm đánh bài bịp để phục vụ cho Tết Xuân 2018 đó là cái kính nhìn xuyên bài anh em nhé. Đấy. Thì đây chính là cái kính của nó. Khi đi chơi anh em cần đeo hai cái len này vào mắt là anh em coi như là chiến thắng tuyệt đối rồi. Coi như là anh em đánh bài ngửa. Và cái hai cái, cái kính này nó không khác gì cái len của các chị em đi phụ nữ đeo để trang điểm khác cái là nó không có màu gì cả. Đấy, đeo vào nó trong như bình thường và kính này nó không như kính ngày xưa đeo vào nó không hề có mắt hay chảy nước gì cả Đấy, đeo vào nó như là bình thường thì ở đây nhà mình có rất nhiều các loại mẫu bài đây có bài xanh bài đỏ hoặc là bài nhựa hoặc bài bên nước ngoài này Đấy, gửi về thì ngoài ra đơn vị anh em chơi bất cứ hình thức mẫu bài như nào anh em cứ alo cho mình vào cái số điện thoại này mình sẽ làm cho anh em còn anh em nào ở bên nước ngoài anh em cứ gửi mẫu bài về cho mình mình sẽ làm cho anh em bài gì cũng làm được anh em nhé anh em lưu ý là như thế và trên thị trường hiện giờ là nó có hai loại mẫu kính đó là đây là kính Hàn Quốc à đây là kính Mỹ anh em nhé kính Mỹ ở lòng gỗ này đây là còn kính ờ, hộp nhôm này là kính Hàn Quốc anh em thích chơi mẫu kính nào thì anh em cứ alo cho mình thì sau đây mình sẽ test thử để cho anh em cảm nhận cái độ nét của cái kính này đây là mình quay video thì mình sẽ dùng kính thử thì độ phân giải nó sẽ không thể bằng được khi anh em đeo trực tiếp cái kính này vào đây mình sẽ đeo thử luôn này đây, cháo bài thật là xanh chín này đây. chơi đồ này coi như bành hỏa rồi bốn bảy tuyệt đối rồi đánh cái đồ này gì Đấy thì cháo tiếp này cà Đấy. cà thì anh em nào nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0989 30 30 50 nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình và bến xe giáp bát Đấy. nhà mình nhận giao hàng toàn quốc và có bảo hành cho anh em Đấy. thì anh em nào xa không đến được nhà mình mình sẽ test hàng kê gửi cho anh em còn anh em ở gần đây thì anh em đến nhà mình trực tiếp đến nhà mình